Hello, xin chào quý vị đầu tư. Quản trị vốn là một nguyên tắc sống còn trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Làm sao để chúng ta biết quản trị vốn và đầu tư thành công? Như ngài Warren Buffett đã nói rằng là để đầu tư chứng khoán thành công thì chúng ta cần phải biết là ba nguyên tắc. Nguyên tắc số 1 đó là bảo toàn vốn. Nguyên tắc số 2 cũng là bảo toàn vốn và nguyên tắc số 3 là nhớ lại nguyên tắc số 1 và một nhà đầu tư huyền thoại mà chúng ta cũng có thể đọc và theo dõi trên thị trường đó là Mac Mini thì Mac Mini cũng nói rằng là để trở thành những bậc đầu tư bậc thầy và có những cái tỷ lệ thành công xuất sắc thì có hai nguyên tắc đó là nguyên tắc đầu tiên đó là chúng ta cần phải có kế hoạch trước khi giao dịch và nguyên tắc số 2 là nguyên tắc bảo toàn vốn hay là quản trị rủi ro vậy quản trị rủi ro là như thế nào và là vì sao chúng ta cần phải quản trị rủi ro có cách nào để chúng ta quản trị rủi ro một cách tốt nhất hay không thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn cách để chúng ta quản trị rủi ro trong chiến lược đầu tư của mình giúp chúng ta thành công trong lĩnh đầu tư bền vững lợi nhuận cao mà rủi ro ở mức thấp à, vì sao Dũng lại chia sẻ cho bạn với chiến lược kinh doanh này bởi vì uh, trước đây thì khi mà tham gia thị trường á đặc biệt là năm 2009 á, trong cái thời gian đó thì khi mà Dũng bắt đầu mới bước vào thị trường hiện tại thì lúc đó lúc đó thì Dũng thực sự là là là không tham gia thị trường nhiều lắm và trong thời gian đầu thì Dũng mua cổ phiếu SHB cổ phiếu SB trong quá trình mua thì tăng rất mạnh tăng gần 100 một gần 100 phần trăm ạ thì trong quá trình mà mua xong nó tăng gần 100 phần trăm thì Dũng không bán ra và sau khi không bán ra thì nó tiếp tục giảm và à, Dũng nghĩ là là cái cổ phiếu này là cái cổ phiếu có thể đầu tư dài hạn bởi vì trên thị trường lúc đó người ta nói rất nhiều về đầu tư dài hạn đầu tư giá trị như là Warren Buffett ấy. thì lúc đó thì cứ cổ phiếu giảm thì Dũng lại tiếp tục mua vào và khi nó cứ tiếp tục giảm Dũng lại tiếp tục mua vào và kỳ vọng là thị trường ờ, một lúc nào đó cổ phiếu mình tăng rất mạnh thì ở trong giai đoạn đó Dũng quan sát thì cũng thấy rằng có rất nhiều cổ phiếu nó tăng tăng đến một hai trăm phần trăm đặc biệt là các cổ phiếu bất động sản trong khi đó thì cổ phiếu mình nó không tăng thậm chí nó đi ngang đi ngang và thậm chí nó khi nó giảm thì mình lại nghĩ là nó đang rẻ mình mua vào và vì có một cái thông cái, cái niềm tin là cổ phiếu giá rẻ là cổ phiếu giá hời nên mình tiếp tục mua vào và sau một thời gian thì cổ phiếu nó nó chúc đầu lao dốc bởi vì, vì lúc đó thị trường chung giảm thì khi thị trường chung giảm á thì bạn biết rằng là 80 phần trăm trên 80 phần trăm cổ phiếu đi xuống và trong khi đó thì cả một chu kỳ rất dài mình không được lợi nhuận mình lại nghĩ cổ phiếu rẻ mình mua vào sau đó thì toàn bộ lợi nhuận bị gần như là bay hết và thậm chí là lỗ một chút ạ à. đây là cái bài học đầu tiên mình đã học được năm 2009 lúc đó là mình mới bắt đầu tham gia vào thì chỉ lên diễn đàn khe nghe người ta nói là uh, cổ phiếu là giá trị này cổ phiếu này giá rẻ lắm mua vào thì mình mua thôi ạ à. thấy nó rẻ thì mình mua thôi ạ à. Ờ, còn một cái ờ, rủi ro nữa mà mình đã gặp phải năm 2010 và lúc đó thì đó là lúc mà mình bị phá sản đó là khi mà mình đã lãi lợi nhuận 300 hơn 300 phần trăm gần 400 phần trăm thì lúc đó mình thấy là mình quá giỏi rồi ạ quá giỏi rồi thì mình lại tăng quy mô lên ạ khi mình thấy là cái lợi nhuận mình quá giỏi rồi thì mình cảm nhận mình rất là xuất sắc rồi mình tăng quy mô lên đấy là cái điều đầu tiên cái thứ hai nữa là mình không biết thời điểm nào bán ra bởi vì những lần trước mình bán ra thì cứ lên mình bán ra sau đó lên tiếp mình tiếp và uh, trong quá trình làm như vậy thì mình đã có một cái lợi nhuận lớn nhưng khi ở một cái cổ phiếu mà nó nó rơi nó mất thanh khoản khi nó rơi nó mất thanh khoản cả nhà chắc là hiểu là những cái quá trình nó rơi nó chỉ trắng một bên thôi không bán được nhiều hôm không bán được thì toàn bộ lợi nhuận của mình bắt đầu nó rơi xuống và nó đi nó giảm xuống coi như là trắng tay và đó là lý do vì sao Dũng Dũng đã bị uh, phá sản năm 2010 ờ, và từ một cái nhà đầu tư thực sự là mình cảm nhận lúc đó là mình là một trong những đầu tư xuất sắc nhất ở một cái công ty à, một công ty chứng khoán lớn nhưng sau một thời gian thì gần như là không có gì cả và trong quá trình à, giảm như vậy mất tiền như vậy trả toàn bộ phá sản như vậy thì mọi người ừ, có thể hiểu được cảm xúc của mình trong giai đoạn đó như nào gần như bán nhà bán cửa bán tất cả mọi thứ đi ờ, ờ, những người người ta ờ, những người người ta mình nợ người ta người ta suốt ngày gọi điện đến gọi là là dọa dẫm tất cả những cái cái, cái dọa dẫm này dọa, dọa nọ dọa kia nhiều lắm tóm lại tóm lại là rất là uh, tâm lý rất là bức xúc là mệt mỏi là là là buồn chán tóm, tóm lại là không không muốn gì hết và sau này khi mà Dũng rút ra được bài học đó thì bài học đó vẫn còn nguyên giá trị và sau này khi mà nghiên cứu kỹ về tất cả các bậc thầy đầu tư chứng khoán thì Dũng thấy rằng là đây là một trong những cái phần quan trọng nhất cốt lõi quan trọng nhất của các nhà đầu tư thường mắc phải trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán à, lý do vì sao bởi vì à, lý do đầu tiên đó, có lẽ là cũng biết rằng phần lớn anh chị em được nhồi nhét vào cái tư duy của mình đó là mua cổ phiếu giá trị và giá nó rẻ giá nó rẻ thì tiếp tục mua vào và tiếp tục mua vào tiếp tục mua vào khi nó rẻ bởi vì chúng ta cũng được nghe một ai đó định giá là cổ phiếu này có thể đầu tư giá trị và nó giảm thì chúng ta lại tiếp tục mua vào đấy là cái mà chúng ta gặp phải nhưng nếu các bạn khi các bạn nghiên cứu và đọc một cái tác phẩm đó là làm giàu qua chứng khoán của Gionel thì ông có nói rằng là phần lớn các nhà đầu tư ở Mỹ họ bị thua lỗ bởi vì uh, họ đầu tư dài hạn khi mà họ bị thua lỗ thì họ không cắt lót và họ chuyển sang đầu tư dài hạn và dẫn đến là họ bị thua lỗ rất nặng thì ở đây hôm nay Dũng sẽ cho các bạn biết rằng là làm sao để chúng ta có thể xử lý được những cái uh, quản trị rủi ro như vậy à, trước hết chúng ta sẽ nhìn một cái bức tranh toàn cảnh đúng không bức tranh toàn cảnh để chúng ta hiểu rõ hơn về vì sao chúng ta lại mất tiền vì sao chúng ta lại bị thua lỗ lớn như vậy và khi chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi tài sản chúng ta sẽ gần như là bay đi rất nhanh có lẽ đầu tiên chúng ta sẽ này à, nếu trong danh mục của bạn lỗ khoảng 5 phần trăm đây chúng ta gọi là NAV của bạn lỗ khoảng 5 phần trăm thì các bạn biết là mức lãi của chúng ta là phải 5,26% lúc đấy chúng ta mới hòa vốn tức là nếu bạn đầu tư một cổ phiếu nào đó thì nó phải lãi ở mức độ 5,26% chúng ta hòa vốn đây chưa kể nói phí tính phí thì có thể cao hơn à, nếu bạn lỗ 10% thì các bạn thấy là cái cái số cái lợi nhuận bạn lãi nó bắt đầu nó phải tăng lên rồi 11% hòa vốn và con số này tiếp tục 20% chúng ta thấy là con số đã tăng lên rất nhanh là 25% hòa vốn nếu bạn lỗ 30 phần trăm thì chúng ta thấy là con số lại tăng lên rất là nhiều đấy 43 phần trăm và bạn càng đi về sâu ở phía dưới chẳng hạn như bạn lỗ 50 phần trăm thì cái lãi lợi nhuận mà bạn có được là cần phải 100 phần trăm hòa vốn ok và cái lợi nhuận của bạn để bù đắp cho cái quá trình bạn bị lỗ khi mà bạn trung bình giá giảm đầu tiên chúng ta nói là về về trung bình giá giảm dẫn đến cái tỷ lệ lỗ của bạn ngày càng tăng khi mà cổ phiếu tiếp tục tăng cái thứ hai là trong đầu tư tư giá trị ấy, thì thông thường mọi người chỉ biết rằng là khoảng 20% đến 30% một năm đó là tuyệt vời đúng không ạ khi người ta đầu tư giá trị thì người ta chỉ mong muốn 2 đến 30% đó là mức lợi nhuận thực sự là tuyệt vời đối với người ta trong khi đó nếu mà tiếp tục giảm cổ phiếu giảm sâu như này một số trường hợp mà thị, thị trường chung hoặc là có những cái biến động kinh tế lớn thì cái việc mà giảm sâu như này nó sẽ diễn ra liên tục đúng không và chúng ta có thể bị lỗ rất là lớn và đặc biệt là khi mà lỗ quá lớn thì cái khả năng cơ hội lấy lại gần như không có Dũng biết rằng là trong ờ, những các bạn đang ngồi đây có những bạn đã bị từng bị lỗ 30 phần trăm thậm chí nhiều hơn và các bạn để các bạn lấy được số lợi nhuận khi mà bạn uh, không có kiến thức không có kinh nghiệm số vốn của bạn lấy lại được gần như không thể bởi vì cái số lợi nhuận của bạn cần phải lấy lại nó cày ngày càng uh, có thể là càng tăng rất mạnh đúng không 100 phần trăm là rất khó đúng không lấy lại quan trọng thứ hai các bạn biết rằng là cái cái việc mà chúng ta lỗ càng ngày càng lớn là chúng ta thấy gọi là gồng lỗ gông lỗ ở nào bạn lỗ càng lớn thì bạn lại tiếp tục đầu tư càng nhiều để trung bình giá giảm càng lớn và khi mà trung bình giá giảm với NAV tức là số, số tiền bạn mua càng lớn thì cái số lỗ của bạn sẽ ngày càng tăng cái số lỗ ngày càng tăng thì gần như là bạn không có cái cơ hội để lấy lại được đấy là cái gì ạ cái thường mắc của phần một số mọi người và tiếp theo là chúng ta mắc một cái bẫy nữa đó là nếu các bạn bỏ vốn ra của bạn ok chúng ta sử dụng margin thì chúng ta sẽ thấy rằng là giả sử nếu chúng ta đang có 1 tỷ mà chúng ta sử dụng margin uh, tỷ lệ 11 chẳng hạn thì khi bạn lỗ 5% tương ứng với bạn là ăn lỗ 10% hơn 10% 10 10 10,5% khoảng 10,5% nếu bạn lỗ 20% uh, 20% thì thực sự lúc này cái số lợi nhuận của uh, khả năng lỗ của bạn nó sẽ lớn hơn rất nhiều tại vì bạn sử dụng margin mà khi sử dụng margin cái thực sự là bạn sẽ thấy rằng là quy mô vốn của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng rất lớn trong cái việc đầu tư của mình nên các bạn biết rằng là nếu các bạn lỗ càng nhiều khả năng thì gần như lấy lại của bạn là càng khó thực gần như là thậm chí là không thể lấy lại được vậy làm sao để chúng ta có cái chiến lược quản trị rủi ro tốt nhất thì muốn quản trị rủi ro tốt nhất thì chúng ta quan sát đấy chúng ta biết rằng là chúng ta phải cần phải là xử lý cắt lót thật nhanh với Mac Mini thì ông cắt lót ở mức uh, 4%, 6% và 8%. Một số trường hợp thì ông cắt lót cao hơn nhưng với những cổ phiếu là nó đã có lợi nhuận rất là cao rồi. Thế với chúng ta thì sao ạ? Mọi người có cái chiến lược cắt lót khi cổ phiếu của mình bị suy giảm không? Câu hỏi là chúng ta có cắt lót khi mà cổ phiếu chúng ta mua tại thời điểm mà không may nó bị giảm 5, 10, 20% hay không ạ? Hay là chúng ta nghe một ai đó nói là cổ phiếu này đáng ra là chúng ta phải đầu tư giá trị khi mà cổ phiếu chúng ta đang giảm. Những bậc đầy đầu tư tăng trưởng mà Dũng biết như Guillermonel kể cả Livermore Mac Mini thì họ thông thường họ cắt lót khoảng 7 đến 8% đó là mức mà cao nhất họ có thể xử lý Vậy vì sao chúng ta lại cứ để cho cổ phiếu chúng ta lỗ 10%, 20%, 30% chúng ta cắt lót? Bởi vì chúng ta có một niềm tin là cổ phiếu giảm là giá rẻ để chúng ta mua vào. Đây là một cái lý, lý do dẫn đến rất nhiều các bạn đã bị thua lỗ trong chiến lược đầu tư của mình và khi các bạn sử dụng chiến lược cắt lót thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có một quy tắc đó là quy tắc 31 quy tắc 31 có nói như là này, này nếu bạn đầu tư 100 triệu 100 triệu trung bình nghiên cứu phân tích trên thị trường mỗi một chu kỳ cổ phiếu thì thông thường nó tăng khoảng 20 phần trăm sau đó lại tiếp tục tích lũy đấy là phần lớn nhé các bạn nhé phần lớn các cổ phiếu từ cái điểm mua tối ưu khi trước khi nó tăng nó tăng khoảng 20 phần trăm thì sau đó có thể nó tích lũy hoặc là nó có thể điều chỉnh tuy nhiên thì các bạn sẽ có thể là chốt một cái cổ phiếu lợi nhuận trung bình là 20% nếu chúng ta đầu tư 100 triệu thì sao 100 triệu lô đầu tiên chúng ta đầu tư 3 lần liên tiếp đấy ạ 100 triệu chẳng hạn lần đầu tiên chúng ta lãi được 20% tức là chúng ta có gì ạ? lợi nhuận là 20 triệu và NAV của chúng ta tương ứng là 120 triệu thì trong trường hợp thứ hai là thương vụ thứ hai chúng ta bị thua lỗ đấy ạ thua lỗ khoảng 6 phần trăm thương vụ thứ hai chúng ta thua lỗ phần 6 phần trăm thì NAV là 120 triệu nhân với 6 thì chúng ta lỗ 7 2 triệu và lúc này chúng ta tổng kết lại danh mục chúng ta vẫn còn gì ạ NAV chúng ta vẫn còn là 112,8 triệu và lúc này chúng ta lại tiếp tục đầu tư ở một cái thương vụ thứ ba chúng ta lỗ 6 phần trăm và chúng ta thấy rằng là số lợi nhuận à, số tiền âm của chúng ta ở đây đó là 6,7 6,7 triệu tức là chúng ta đang bị lỗ 6,7 triệu ở đây ạ và NAV lúc này chúng ta là gì ạ 106 triệu với câu hỏi ở đây là gì ạ câu hỏi ở đây là gì nếu bạn xử lý cắt lót của bạn cực kỳ nhanh trong một cái khung thời gian hẹp thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta đó là tỷ lệ thua lỗ của chúng ta lên 66 phần trăm và lãi của chúng ta lên 33% thì NAV của chúng ta vẫn lãi được 6% đúng không ạ? Đây là 106 triệu chúng ta vẫn lãi được 6%. Tức cái số mà cổ phiếu chúng ta bị thua lỗ trên 50% tức là 66%. Trong khi đó lãi chúng ta chỉ có 3 3% thôi thì chúng ta vẫn có tỷ lệ là lợi nhuận dương ở đây ạ. Thế câu hỏi làm thế nào để chúng ta có thể cắt lót được ở mức như này? và làm thế nào để chúng ta có thể mua những cổ phiếu lãi được 20%. Có lẽ câu hỏi này phần lớn các bạn muốn đặt ra với Dũng đúng không ạ? Để làm sao chúng ta giải quyết được cái vấn đề này. Và trong trường hợp là nếu nó cắt lót, nó lên chúng ta có mua hay không thì chúng ta sẽ có một cái bước tiếp theo để các bạn có thể hình dung được rõ ràng hơn trong chiến lược đầu tư của mình. Bởi vì nếu các bạn không nắm rõ được chiến lược đầu tư như này thì Dũng tin chắc là là 99% chúng ta bị thua lỗ bởi vì chúng ta nghe một ai đó nói rằng đầu tư giá trị đi đầu tư tích lũy đi và sau khi mà những biến động của thị trường chúng ta không biết thì chúng ta bị thua lỗ còn trong trường hợp mà kinh tế đi lên trong trường hợp mà chu kỳ thị trường đi lên thì dung tin chắc rằng là phần lớn các nhà đầu tư phần lớn các uh, nhà đầu tư mới thôi ạ chỉ nói là đầu tư mới thôi tham gia thì họ đều có lãi hết ạ họ đều có lãi hết chứ không phải uh, nhà đầu tư có kinh nghiệm đâu bởi vì lúc đó thị trường lên mua là thắng các bạn bắt đáy bạn thắng bởi vì phần lớn cổ phiếu nó sẽ rơi nó sẽ tiếp tục tăng nên ở đây các bạn cần phải hiểu rõ rằng là việc chiến lược cắt lót các bạn phải khi nào các bạn đứng ngoài thị trường khi nào bạn tham gia thị trường và khi nào cổ phiếu vi phạm chúng ta cần phải cắt lót chúng ta cần hiểu như vậy nên với các bạn nào mà đang xem dở những video của Dũng thì các bạn sẽ không thấy được toàn bộ bức tranh mà Dũng chia sẻ và những cái video này tiếp tục chia sẻ và bạn nào mà đang uh, xem mà chưa hết những video trước đó thì bạn có thể quay lại tại vì những video này Dũng đang chia sẻ đến 15 16 video rồi nên bạn có thể quay lại xem liên tục trong cái chuỗi đầu tư tăng trưởng như này mà chúng ta sẽ bước đến bước tiếp theo đó là gì ạ chúng ta sẽ phân tích làm sao để chúng ta ứng dụng vào cái việc đầu tư của mình cho nó hợp lý hơn đúng không ok ở đây à, chúng ta sẽ thấy rằng là à, một cổ phiếu để các bạn mua được như cái nguyên tắc trước mà Dũng chia sẻ đó là chúng ta cần phải nó nằm ở trên cái nền tảng tích lũy giả sử đây chúng ta sẽ có một cái điểm đây gọi để là mua đây là những cái điểm mua mà Dũng có thể uh, tham gia vào và nó phải nằm trong một kênh xuống đi lên chúng ta lại tiếp tục có những cái điểm mua như này à, điểm mua như này đây là những cái điểm mua mà ở trong những kênh trước mà Dũng đã chia sẻ rồi vậy ở trong những trường hợp như này giả sử như Dũng đã mua ở đây trường hợp đây là Dũng đã mua khi mà mua xong như này thì chúng ta thấy rằng là về một số trường hợp thì nó vẫn có thể vẫn tiếp tục tăng và sau đó nó bị giảm và thậm chí là bị thua lỗ vậy chiến lược ở đây là gì ạ nếu chúng ta không cắt lót ở đây thì điều gì sẽ diễn ra với cuộc chơi chúng ta câu hỏi là đây là cái chiến lược mà Dũng vẫn chia sẻ với quý vị bạn là mua khi mà cổ phiếu hình thành một cái nền tảng giá chắc chắn và mua khi xác nhận một xu hướng tăng à, mua khi cái khối lượng và giá bứt phá lên khối lượng lớn nhưng cái cơ bản là chúng ta không thể nào 100% các cổ phiếu chúng ta mua đều thành công hết và có những cổ phiếu do các yếu tố thị trường chung nó vẫn bị điều chỉnh vậy nếu cổ phiếu của bạn bị suy giảm bị thua lỗ thì chúng ta cần phải làm gì ạ chúng ta cần phải làm gì ạ với chiến lược hôm qua Dũng đã chia sẻ với quý vị các bạn đó chúng ta cắt lót 4% 4% đầu tiên với 30% danh mục của mình và chúng ta tiếp tục nếu cổ phiếu lỗ 6% thì chúng ta tiếp tục xử lý bao nhiêu ạ? Xử lý 30% nữa và nếu cổ phiếu tiếp tục giảm 8% từ cái điểm mua của chúng ta, từ cái điểm mua mà chúng ta tính trung bình giá thì chúng ta có thể bán nốt và thoát ra toàn bộ như thế. Câu hỏi ở đây đặt ra là gì ạ? Thế trong trường hợp mà thoát ra vị thế thì chúng ta có mua lại hay không? Thì về cơ bản chúng ta vẫn cứ mua lại. Giả sử chúng ta vẫn có thể mua lại ở vùng này và thậm chí là chúng ta mua lại nốt ở cái giai đoạn cuối này và nếu trong trường hợp ở giai đoạn này nó bị sai chúng ta vẫn cứ xử lý như là chúng ta làm ở những cái cái chia sẻ vừa rồi tức chúng ta vẫn có vẫn là cắt lót nhưng thông thường khi mà cổ phiếu nó đã gì ạ à, sách out tức là rũ bỏ hết và nó quay trở lại thì cái xác suất thành công của nó rất là cao các bạn nhớ nhá xác suất thành công của nó rất là cao nên việc mà cắt lót hay là xử lý rủi ro xử lý cái việc mà cổ phiếu vi phạm đó là nguyên tắc sống còn trong lĩnh vực đầu tư một số các bạn sẽ thấy là à, đến vùng này chúng ta thấy nó rẻ chúng ta mua vào nhưng có bao nhiêu cổ phiếu khi nó rơi như này nó sẽ rơi thẳng đứng xuống dưới ạ à? có bao nhiêu cổ phiếu nó rơi như này nó rơi thẳng đứng xuống dưới và chúng ta sẽ bị lỗ rất nặng nhưng nếu chúng ta không mua ở đây thì các bạn sẽ thấy là các bạn bỏ qua một trong những cổ phiếu rất là mạnh trong một chu kỳ tới thì tỷ đang và bỏ qua một cổ phiếu rất mạnh trong một chu kỳ đang chẳng hạn đến vùng này Dũng cũng có những cái trường hợp chiến lược chúng ta mua ở đây ạ đây là chiến lược mua ở đây khi chiến lược mua ở đây nếu cổ phiếu nó không vi phạm các lót thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ và chúng ta có thể mua những cái nền như này câu hỏi đặt ra là vì sao lại mua ở trên cái nền này bởi vì các biết rằng là khi mà chúng ta mua ở trên cái nền giá nó có một cái biến động giá rất là chặt chẽ như này và có sự xác nhận đi lên này thì độ rủi ro nó sẽ thấp hơn rất nhiều còn ngược lại khi mà các bạn mua cổ phiếu và nó đang bước vào chu kỳ giảm đấy, các bạn nhìn thấy là những cái chu kỳ giảm nó đang giảm đấy ạ à nó bước vào chu kỳ giảm như này bạn thấy nó rẻ bạn mua vào thấy nó rẻ nó mua vào bởi vì kết quả báo cáo kinh doanh ấy, từ cái điểm này này với điểm này nó không khác nhau nhiều lắm đâu tại vì trong một quý các bạn biết là 3 tháng thì kết quả báo cáo kinh doanh từ điểm này với điểm này nó không khác nhau nhiều lắm thậm chí điểm này nó không khác nhau nhiều lắm nên chính vì vậy thì bạn biết rồi rõ ràng trong một quý nếu chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó không thể nào cái thông tin đó, thông tin về kết quả kinh doanh nó không thay đổi nhiều nhưng giá cổ phiếu nó thay đổi rất lớn nên bạn sử dụng chiến lược mà gọi là bắt đáy hay là mua cổ phiếu trung bình giá giảm hoặc là mua tích cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy là cái khả năng thành công của chúng ta thực sự sẽ là không cao chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác như là cổ phiếu HSG ở đây cũng Dũng cũng đã <clears throat> từng mua cổ phiếu này ở giai đoạn này đấy là một chiến lược Dũng mua và sau khi mà cổ phiếu bị thua lỗ Dũng đã từng bán ra và bán ra bán ra đây là cách bán ra bởi vì bị dũng bỏ thì phải cần phải bán ra được ạ bị rơi thì cần phải bán ra được ạ sau khi bán ra thì cổ phiếu bắt đầu quay trở lại và Dũng lại tiếp tục mua mua lại sau khi tăng đây là những chiến lược mà Dũng đã áp dụng rất nhiều lần rồi bởi vì lần trước khi mình mua mình thấy là uh, nó do một yếu tố nào đó nó không thuận lợi và nó rơi và sau đó thì nó tiếp tục lên mình mình bỏ qua nhưng về cơ bản thì đây là một trong những cái cổ phiếu một lý do nào đó nó bị vi phạm và mình có thể quay trở lại cái câu hỏi đặt ra là làm nào để biết chúng ta mua đúng đúng điểm làm thế nào để chúng ta biết là chúng ta mua ở những cái cái lúc mà cái tỷ lệ rủi ro là thấp nhất thì những cái điểm đó chúng ta gọi những cái mẫu hình chẳng hạn những cái mẫu hình những cái nền tảng giá chặt chẽ hoặc là uh, chúng ta gọi là mô hình nào đó thì trong cái mô hình này thì có lẽ mọi người cũng đã được học Dũng chia sẻ một vài cái mô hình để chúng ta biết rằng là đầu tư thì chúng ta cần phải đợi đến khi nào cổ phiếu nó hình thành cái mô hình xong thì chúng ta mua được chẳng hạn ở đây chúng ta có một cái cổ phiếu như là thế giới số chúng ta nhìn thấy là cái thế giới số ở trong cái thế giới số này nếu chúng ta để ý một chút nó đang hình thành một cái mô hình vai đầu vai đấy, đấy nó lên từ đây nó lên đến vùng vai này và nó tích lũy ở đây sau một thời gian tích lũy rất là chắc chắn thì bắt đầu nó giả sử chúng ta đang mua ở đây ạ và thậm chí chúng ta mua thêm ở đây thì cái việc mà cổ phiếu bị vi phạm chúng ta có thể bán ra Đấy, vi phạm chúng ta có thể bán ra theo cái tỷ lệ của Dũng và sau đó thì cổ phiếu có thể tăng hoặc là quay đầu tăng chúng ta mua lại bởi vì cái việc mà rũ bỏ có thể nó sẽ diễn ra nhưng nếu chúng ta mua sớm mua đúng tại, tại những thời điểm thì khả năng vi phạm nó sẽ thấp hơn rất nhiều còn nếu chúng ta mua sai thời điểm thì nó sẽ có thể là chúng ta sẽ phải trả giá cho cái việc mà chúng ta bị thua lỗ chẳng hạn đây là một cổ phiếu mà ờ, với cái hệ thống phương pháp của Dũng thì Dũng sẽ không bao mua ở đây dù giá cổ phiếu nó rẻ và Dũng sẽ tham gia mua duy nhất ở vùng này bởi vì vùng này nó đã bị Dũng bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu vía thứ hai nó đã có một cái nền siết chặt khối lượng cạn kiệt thì khi mà mua vùng này thì khả năng thua lỗ ở mức rất là thấp và thứ hai nữa chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu tăng ngay nên đầu tư thì chúng ta cần phải là gì ạ mua ở những cái thời điểm rủi ro thấp và thường là chúng ta nó sẽ không mất chi phí cơ hội còn nếu cũng là cổ phiếu này bạn đầu tư ở đây ạ bạn thấy là nó, nó tốt bạn đầu tư ở đây ạ bạn thấy là đầu tư đầu tư và do một cái dịch bệnh hay là một cái yếu tố nào nó bất lợi với thị trường từ điểm này xuống đây bạn lỗ bao nhiêu phần trăm rồi bạn sẽ thấy là bạn lỗ bao nhiêu phần trăm rồi đơn giản nữa bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ lỗ khoảng độ 38 phần trăm tức là 38 40 phần trăm rồi và lúc đó gần như chúng ta sẽ rất khó để lấy lại vốn bởi vì không phải cổ phiếu nào nó cũng tiếp tục quay lên như này và rất nhiều cổ phiếu nó sẽ không bào lên được nữa chúng ta nhớ là rất nhiều cổ phiếu nó sẽ không bao lên được nữa và những dạng cổ phiếu này nếu mà chúng ta để ý một chút thì chúng ta cũng thấy rằng ờ, nó lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác và nếu chúng ta hiểu rõ được thì chúng ta chỉ cần đây đây cổ phiếu HSG đây chúng ta cũng thấy là nó cũng giống như tương tự như vậy khi mà cổ phiếu nó gặp cái vùng nền này đây cái vùng này vai này nó tạo ra cái vai bên phải và đây nó cũng là một cái điểm mà chúng ta gọi là điểm thuận buồm xuôi gió chúng ta mua vào và khi chúng ta mua vào thì rõ ràng là rủi ro ở những vùng này khá thấp bởi vì nó đã có một cái nền tích lũy ở phía trên này này và nó đã được rũ bỏ đây những cái quá trình rũ bỏ rất là mạnh trước khi nó bước vào một quá trình tăng thì rủi ro chúng ta thấp và tỷ lệ thành công chúng ta đã cao vậy nếu bạn muốn là nhà đầu tư tăng trưởng bạn muốn là đầu tư theo xu hướng bạn muốn là đầu tư lướt sóng thì đây là chiến lược dành cho quý vị các bạn còn nếu bạn nào muốn đầu tư giá trị Dũng nghĩ là đầu tư giá trị không có cái gì sai cả quan trọng là bạn phải hiểu cổ phiếu và hiểu cái hành vi của bạn bạn cần có thể là bạn cần phải cho nó nhiều thời gian hơn bạn cần phải cho nó nhiều cái không gian hơn để nó nó nó có thời gian tích lũy và có thời gian chạy thay vì các bạn mua bán mang một cách là chúng ta gọi là theo cảm tính thì chúng ta cần phải tìm kiếm những cái cổ phiếu nó đạt những cái mẫu hình uh, theo một cái tiêu chí nào đó tại vì ở đây nó có khoảng 20 mẫu hình thì Dũng đã chia sẻ cho bạn một vài mẫu hình để các bạn thấy rõ rằng là việc chúng ta mua nó không phải là chúng ta mua lung tung mua bất cứ lúc nào chúng ta thích và chúng ta cần phải mua đúng điểm và khi mà chúng ta mua đúng điểm thì cái việc mà cắt lót nó sẽ ở trong cái trạng thái rất là tuyệt vời đúng không cắt lót ở trong trạng thái rất tuyệt vời còn nếu chúng ta mua sai điểm thì uh, có lẽ là chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu có thể nó rẻ đúng không rẻ nhưng có thể nó rơi rất mạnh có những trường hợp cổ phiếu nó sẽ gì ạ à, ở đây nó tiếp tục tích lũy đi lên nhưng có những trường hợp thì sau đó nó sẽ rơi rất là mạnh và chúng ta thấy là không có cơ hội đấy ạ chúng ta nhìn đấy ạ khi mà nó đặt đỉnh này nó sẽ có thể rơi rất mạnh và nếu chúng ta lại nghĩ rằng là cổ phiếu này đang rẻ thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta khi cổ phiếu đã hết chu kỳ nó rẻ điều gì sẽ diễn ra với chúng ta đây là một phần rất quan trọng và nếu bạn thực sự là thấy cái bài học này cái chia sẻ này của Dũng có giá trị thì hãy ứng dụng học tập với cái ứng dụng này hãy ứng dụng và học tập và Ờ, sau khi bạn ứng dụng học tập và hãy chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết để họ biết cái phương pháp này họ uh, bảo toàn vốn và họ biết rằng là đầu tư chứng khoán để thành công thì chúng ta cần phải bảo toàn vốn và bảo toàn vốn là phương pháp để chúng ta thành công phương pháp để chúng ta giữ lợi nhuận và giữ được cái số vốn chúng ta không bị uh, giảm quá sâu hoặc là không bị mất khi mà thị trường chung điều chỉnh một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của Dũng trong buổi tối hôm nay à, nếu bạn thấy là những video này có ích thì hãy đăng ký kênh ngay ở phần bên dưới bởi vì ngày mai Dũng phát thì bạn lại tiếp là những người đầu tiên để tiếp tục nhận được video của Dũng trong ngày hôm nay một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn